ai đưa con đò sang bên xưa vẫn mong trong nóng trong vô vọng mà đắng cây còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay cảm thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ xưa nơi bình thường ngồi đành bên nhau yêu sâu bi tại vì anh cứ ân chừng nhớ ly bi lá đâm gương hạt sương mà sao nay có nhân say nồng anh có thể nói có quyền nhớ không quyền được yêu nè. dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước ngược chiều lưu bước khi dòng thương nhớ hai đêm cổ trong bến sông xưa hương thơm bất ngờ buông trong nắng kẻ theo gió nhanh nhàng đung đưa em một quên là phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ai